cầu rồng là biểu tượng của đà nẵng tội cái thằng đại lý này nó kêu anh anh bỏ cầu rồng vô đi anh tao lại mày tao lại mày trời đất ơi logo mà chơi nguyên cái cầu như vậy hả ba không được nên cái chữ SH shop cuối cùng lại gì viết tắt của chữ sơn hải sơn hải ông ơi đơn giản vậy thôi à thằng nào câu tới đoạn này mà biết được chữ m nghĩa là gì anh cho event một triệu luôn hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng là thất bại doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT CEO Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể BBT nâng tầm con người Việt Nam. À, xin chào mấy em. Làm đại lý thương hiệu cho BBT đã là trào lưu và là sứ mệnh của thời đại, thời đại bây giờ. Hệ thống đại lý BBT bùng nổ khắp toàn à, khắp toàn quốc. Đã, đang và sẽ có thêm nhiều đại lý nữa. Thì tiếp theo cái chuỗi mạch đại lý của BBT, hôm nay chia sẻ thêm một câu chuyện của đại lý BBT ở Đà Nẵng. SH tại sao là SH không phải là con vợ đi xe SH đâu em nhưng mà nói về Đà Nẵng là gì một thành phố đầy tự hào của miền Trung một thủ phủ một thành phố đáng sống nhất Việt Nam theo báo chí bình chọn nói tới Đà Nẵng là nói gì một thành phố nó vừa phát triển công nghiệp dịch vụ trong đó phải kể ra là dịch vụ du lịch hàng năm thu hút hàng triệu hàng triệu lượt khách quốc tế đến sân bay quốc tế Đà Nẵng hạ xuống thấy cái đà thành về đêm với cầu rồng quyền thoại phun lửa phun nước trong hai ngày cuối tuần đà nẵng nổi tiếng gì sông hàn đà nẵng là gì cá chép quá rồng đà nẵng là gì là biển là trời là rừng là núi nó bạn thấy có một thành phố ở việt nam nó đầy đủ những yếu tố như đà nẵng chưa chỉ có thành phố hồ chí minh thôi nhưng mà thành phố hồ chí minh thua đà nẵng ở cái núi chỉ có tây ninh mới có núi bà đen thành phố hồ chí minh không có núi rồi đà nẵng là một thành phố rất sạch sẽ mấy em sạch hơn thành phố hồ chí minh nhiều thành phố hồ chí minh nói về độ sạch là tủ tí với đà nẵng tại sao tại vì đà nẵng dân ít hơn đà nẵng có hơn triệu dân thành phố hồ chí minh tới mười mấy triệu lần nè đông quá nó dơ chuyện bình thường mấy em ha nhà trọ đông người thì nó dơ nhà trọ ít người thì nó sẽ sạch ví dụ luôn nhà trọ ở bốn năm người không thể nào sạch bằng khách sạn ở hai người lại không lại không em và tất cả những ý tưởng đó nó được gói gọn trong một cái logo của SH Sub em nhìn đi logo của SH Sub bạn sẽ nhìn thấy hết tất cả mọi yếu tố như Nguyễn vừa nói biển nằm dưới chân những ngọn sóng lăn tăn màu xanh của biển núi chữ M ở trên là núi tiếp theo sông hình cục tạ là sông đó bà hình cũng tạ là xong cũng tạ mà sông công biểu tượng của sông sông gì sông sông gì mấy em sông gì ngoài đà nẵng sông hàn đúng mà trên dòng sông hàn có những cái cầu rất là đẹp bởi vì tao nói là đà thành thành phố của những chiếc cầu mấy bạn nào kể được hết tên của cầu ở ngoài đà nẵng thì có cơ hội kết bạn với duy Nguyễn Tích Xanh nha nãy anh kể tên cầu rồng rồi đó yes. rồi tiếp tục cầu rồng là biểu tượng của đà nẵng tội cái thằng đại lý này nó kêu anh anh bỏ cầu rồng vô đi anh tao lại mày tao lại mày trời đất ơi logo mà chơi nguyên cái cầu như vậy hả ba không được cái cầu rồng của đà nẵng mình phải thiết kế cho nó đẳng cấp vô mình phải để cho người ta tưởng tượng nó mới ra em mờ là cái cầu đó ba thấy cho em mờ giống như dây cầu không ừ. trời đất ơi đừng nói nhìn không ra nha tao chơi ý không mà mày ơi đúng không cầu dây băng ở ngoài đà nẵng là cầu vậy đó mấy cái dây cầu đó <laughs> chữ m đó ba phục anh chưa chữ m nó vừa có ý nghĩa là cầu mà vừa có ý nghĩa là núi mà thêm con rồng ở giữa nữa nó là cầu rồng ghê chưa ghê chưa rồng ở đây là gì giấc mơ quá rồng một thành phố đà nẵng thủ phủ miền trung rồng ở đây là gì rồng ở đây là con người việt nam dòng máu tiên rồng rồng ở đây là gì cầu rồng đà nẵng mà tại sao con rồng đỏ không chọn rồng vàng tại vì đơn giản con rồng đỏ nó mạnh hơn con rồng vàng oh, really? đúng không con rồng vàng là con rồng bỏ chạy con rồng đỏ là con rồng ở lại thì ra con rồng đỏ mạnh hơn con rồng vàng What? cái này là anh tròn cho vui thôi <laughs> nhưng mà tại vì nước tăng lực rồng đỏ không có nước tăng lực rồng vàng nhưng có một cái điều đó bảo đảm không ai biết của lộn còn điều này là không ai biết nè chữ m chữ m nữa mấy em chữ m đố nào biết gì thì bảo đảm tôi sẽ biết được thằng nào câu tới đoạn này mà biết được chữ M nghĩa là gì anh cho event một triệu luôn nhưng mà thôi bảo đảm không ai lấy được đâu bởi vì giờ anh sẽ nói M là gì ma bư What? biết ma bư không hả biết ma bư không đúng không ma bư là gì ma bư đẹp trai nha ma bư đẹp trai là gì là vô đối là sự kết hợp hài hòa giữa thằng ốm nhách nó phải uống mát với anh ơi đúng chưa đúng chưa cái thằng ốm gách là mau bưa ốm nó phải uống mắt cho nơ vô kết hợp với thằng ba bưa mập nó phải uống bộ ba thành rắm để nó tạo ra một người ma bư quyền thoại đánh khắp thiên hạ vô địch không đối thủ nhưng mà anh muốn khắc họa là ảnh ma bư ở điểm này nè mấy em đó là cái thằng ma bư là cái thằng thiện ác song hành thằng vừa thiện mà vừa ác đúng không vậy giống như cái gì thằng chủ shop này nó kinh doanh nó phải vừa chính với vừa tà đúng không em nó chính là nó mang dịch vụ đẳng cấp tới từ người tiêu dùng nhưng mà nó tà nó phải bật bk cho mấy đối thủ nó đó chứ đúng không yes. đúng mày nó kinh doanh mà mày không tà sao mà kinh doanh mà kinh doanh mày chính không mà mày đưa đồ cho tao ăn hết mẹ rồi đối thủ mà nó nhai đầu mày luôn <laughs> hợp lý không em hợp lý thì like đi anh hãy anh va không Ma bư đẹp trai vô đực nha chỉ con đít cô mới bập được hai nha ba chỉ con đít cô mới bập được hai nha ba ôi ma bư đẹp trai hơi bị lì đó à thấy chưa thấy chưa thấy chưa thấy không cái chưa mệt không ghê chưa ghê chưa ủa vậy thì sh nằm chỗ nào mày thấy sh không con tạ là chữ h đó ba con rồng là chữ s sh đó What? logo đầy ý nghĩa em nói về phân tích của logo này là, là nhiều nhiều ý nghĩa lắm nhưng mà anh chỉ nói là những cái ý chính đó là cái mục đích anh làm của logo và màu sắc núi là phải màu xanh tại vì núi mày không màu xanh là núi mà núi đá không à núi này núi có núi có cây đúng không núi ngũ hành sơn có cây đi lịch được phải núi màu xanh màu xanh là biểu trưng cho sub natural màu xanh là thiên nhiên màu xanh là tự nhiên màu xanh là không đột biến gen màu xanh uống vô không chết oh, đó màu xanh nó là vậy biển cũng phải màu xanh đúng không biển mà màu đỏ là cái như biển đỏ mà biển kể như màu đen là cái như biển đen mà biển kể như màu xám là như biển ô nhiễm nha tiếp tục anh sẽ nói tới chủ shop đó chủ shop à, của à, của sh shop nó đến với anh ờ, rất là duyên nợ mấy em chủ shop này á là không có tập gym chủ shop ngoài ngành gym đó chủ shop này ngoài ngành gym không tập gym gì cả biết anh qua những kinh đam trẩu và đam chính trị mấy em <laughs> đó từ đó cái giống như là kiểu như là thấy ờ, thích đúng không thích phong cách thích là thích kia cái lập thành một kinh tên là thánh đam di nguyễn đó thánh đam di nguyễn là kinh của ông này nha nhưng mà dạo này hôm nay em post nhiều video lắm chứ phải video của anh không nha mốt có chuyện gì được liên quan tới anh nha <laughs> đó trước giờ <laughs> đó. nên cái chủ kinh này chủ kinh này là thánh tam di nguyện xong rồi biết được thông tin anh tuyển đại lý nhanh chóng quất luôn thì cái điều nó lên cái gì một người không tập gym chỉ có supply ride thôi nhưng mà bây giờ làm đại lý bbt điều đó thể hiện cái gì đúng không đại lý bbt là kinh doanh đúng không không cần tập gym làm cũng được không cần tập gym làm cũng được còn có thằng tập gym hai chục năm cũng không làm được đó nó là như vậy đó là cái sự phù hợp này nọ kia đó chủ shop này đi từ ngoài đà nẵng vô đây gặp anh trao đổi sau đó có một cái mối quan hệ hợp tác và để lại những tấm ảnh tấm ảnh quyền thoại để đời cái lần anh ra đà nẵng cái lần anh ra đà nẵng á, thì à, chủ shop này á có hẹn gặp anh nhưng mà lúc đó hơi căng mấy đi với ờ, đi với giai nhân bí mật mà mà bây giờ mình biết thằng này là kinh của thánh tam di nguyễn nữa rồi nó gặp mình rồi nó, chụp hình chụp ảnh này nọ lộ mẹ hết hàng nó cũng hơi kỳ nói chung là phụ nữ anh rất là kỹ nha mấy nói chung anh thừa nhận anh có nhiều phụ nữ mà nhưng mà phụ nữ anh kỹ lắm nên ờ, cái cái lần ở ngoài đà nẵng đó đó là anh không có gặp được anh không có gặp được nên đây là cái lần gặp tại sài gòn là cái lần đầu tiên lần đầu tiên mà cái chủ kênh Thánh Đam Duy Nguyễn gặp anh Duy Nguyễn đó và dẫn tới cái việc hợp tác nói chung em đó đó thì cũng gọi là nung nấu cái cái cái, cái suy nghĩ này bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu năm rồi rồi về cũng học hành gia đình rồi cũng đạt được sự đồng thuận rất là cao đó và về bên đà nẵng về đà nẵng đó, mở cái shop ở 100 đặng dung mấy em anh chưa đi tới chỗ đó nhưng mà biết cái shop tên là 100 đặng dung là sh shop sh shop và cái shop cũng trang trí ở trong cũng khá là đẹp bây giờ nó anh thích nhất ở Đà Nẵng ở chỗ là hai shop á shop nào trên đi cũng đẹp hết shop kia 170 Phan Lu shop này 100 Đặng Dung hai phường khác nhau một bên là trung tâm thành phố một bên là thủ phủ công nghiệp ô tô lộn thủ phủ trường đại học thì các bạn nào á, gần gần khu đó thì biết chắc các bạn đặt thằng mình bạn đặt thằng duy đúng không bạn chia sẻ thông tin chỗ đó ngon không abc kiểu là mua hàng chụp hình vậy đó kiểu đà nẵng á, là một thành phố phát triển nhưng mà gym ở đà nẵng á, thì nó phát triển chưa tương xứng đó, gym ở đà nẵng thứ nhất là ít đại gia đầu tư thứ hai là cái cái, cái gọi là cái suy nghĩ á của người miền trung á họ chưa có chuộng gym lắm thì thì những cái em đại lý này nè là người đi tiên phong người đi khai phá nhưng mà khi mà các em đi tiên phong và khai phá đó thì các em phải biết cách chiếm lĩnh thị trường wow. chứ không thì khi các em ờ, tiên phong các em khai phá đã cái mấy thằng khỉ khỉ nào đó núp ở đâu nó ăn hết <laughs> năng hết thị trường mấy em nghe nên kinh doanh á bởi vì nó là phải chơi với thằng ma bư chứ đừng chơi với thằng sonoku ông ấy chơi sonoku cuối cùng ra dòng thánh à đúng không mày cuối cùng mày cũng ra dòng thánh nè. à mẹ trong khi thằng santa kia nó có làm gì đâu nhà cao cửa rộng gái đẹp ổng mang tiếng là anh thắng ma bư nữa đúng không nên trong cái câu chuyện đó anh muốn gửi một cái thông điệp làm ăn trong cái câu chuyện bảy diều rồng sonoku đó cái chữ sh là gì sonohan đó ý nó thằng sonohan đó nó là gì nó là kết nối cho giữa thằng tía nó thằng tía thằng tía nó với thằng tía vợ nó <laughs> thằng tía vợ nó là thánh chém gió santa đầu xù đúng không thánh chém gió con nhỏ con gái này nọ nhỏ con gái mê thằng sonoham đúng không thằng sonoham là kết nối kết nối giữa hai người lại với nhau nó nó phải là mang tính chất là nó trung trung như đó nó vừa tránh mà nó vừa tà đúng không nó đừng có như santa đừng có ngu như sudoku ngu như sudoku cũng đeo dòng thánh nè mày vĩ đại cho nhân loại cái gì nhân loại đó chỉ nhớ tên là santa đầu sầu đánh thắng ma vương thôi mà sau này thằng ma vương mập á nó còn làm con của santa đầu xù nữa mới ghê chứ có dớp cuối không nó, nó ngồi nó ăn thịt nó ngồi nó uống rượu nó santa đầu xù nó ê chút ra đại hội võ lâm á còn quýnh hết mấy kia nha cho, cho bố nha xong rồi tới hồi tới hồi tận chung kết giữa giữa bố với con thì cô giả bờ thua nha thằng kia vâng bố đúng không tí thằng Sam santa đầu xù á nó không được con mẹ vậy chứ nó chỉ được cái cái đầu thôi mà nó đi ra làm gì nó lấy hết tất cả những công trạng của sonoku luôn đó mà nó còn lấy được thằng con nuôi là thằng ma bư mập nữa ma, ma bưu mập nhà ngoan ngoan như gì luôn xong rồi nó có được thằng con rể là thằng ham võ công đầy mình đúng không rồi nó xong có một đứa cháu là lít tên đúng không ca lít với son của tên mà nó có thêm thằng thông gia trên trời nữa ca ca lót trời ơi mấy cuộc đời thằng đó thành công nhất làm ăn phải như thằng đó yes. thông điệp ý nghĩa rất là nhiều trong cái logo của SH Shop đó gì bây giờ nó thật sự với em luôn á anh làm cái logo cho em súp này anh đau não luôn á mấy em bây giờ không biết đặt cái gì nữa thiệt luôn á không lẽ cứ là mất muscle cứ là này này kia rồi cái gì rò riết rồi nó nhiều quá đúng không mà khổ một cái thằng ông nội này á thì nó là người chân chất dân quê nó là người người người như đà nẵng mấy em nó nó chân chất sao á nó khác thằng kia thằng kia chỗ chỗ thằng kia mà hướng ngoại được đặt đà nào ok còn đặt cái ông nội này phải không nghĩ, nghĩ cái từ gì nó phải bình dân nó phải học vụ nó phải gọi là nó dễ hiểu cho khách hàng người việt nó mà nó phải dễ hiểu cho này hiểu nữa nên cái chữ SH shop cuối cùng lại gì viết tắt của chữ sơn hải sơn hải ông ơi đơn giản vậy thôi à nhưng mà sơn hải hà chữ hà hải với hà là hai chữ h anh đúc còn một chữ nó còn là sơn hải sơn hải hà sơn là núi đúng không ủa sơn là núi hải là sông hà là ủa hải là biển hà là sông thì ở đà nẵng là cái gì là sơn hải và hà ba cái đó góp gọn là shh shh đọc dài qua đọc sh một logo quá nhiều ý nghĩa Nó tụi em thấy anh phân tích logo của sh sub tụi em thấy rung chưa tụi em thấy cái, cái sự cái sự gọi là liên tưởng của anh di thuộc dạng sư phụ rồi đó và sh là gì nữa thêm một cái nghệ thuật bú đam bú pham đại pháp ch quá nổi tiếng đúng không xe sh là quá nổi tiếng vậy thì xe sh là gì là xịn là thời trang là bền là thị hiếu thì thằng sh sub này nó cũng là như vậy nhưng mà khác lĩnh vực thì anh có quyền đặt tên thế thôi rồi đó tóm lại thì à, tất cả những thông điệp ý nghĩa thì cũng cố gắng chia sẻ với à, các bạn fan ở ngoài Đà Nẵng, khách hàng ở thành phố à, thân yêu miền Trung. Tất nhiên góc độ chia sẻ video vừa rồi á là góc độ cũng tương đối là khá là hài hước và nó là bọc trực tại nó là dạng vlog mà <laughs> chứ thật sự thì anh cũng mong muốn à, hai cái đại lý ở ngoài hà nội à, phát triển của lộn xin lỗi bạn hà nội tới năm rồi lộn lộn hà nội chưa nói tới lộn quá giờ tôi tập phim mà uống ao clip cho nó nó, nó bần thần quá à, hai đại lý ở ngoài ngoài đà thành đó à, có thể là à, gánh được trọng trách của bbt giao phó à, phát triển phát triển được thị phần ngoài đó tương đối tốt đương, đương nhiên là bản offline phải mạnh hơn bản online thì à, tập thể bbt trong đó có cá nhân của anh sẽ luôn gọi là hỗ trợ hết mình tất cả những việc hữu hình lẫn như vô hình à, từ marketing truyền thông cho tới à, thực phẩm bổ sung hay là tất cả những cái vấn đề à, mối liên hệ giữa nhà sản xuất à, và thị trường Việt Nam thì luôn ưu tiên cho Đà Thành luôn ưu tiên cho Đà Thành cũng như ưu tiên cho những cái địa phương khác nếu mà họ gánh vác được trọng trách của BBT à, mà, mà bây giờ mong các bạn các fan tới quậy shop năng lần đi nó cho biết mặt mũi shop nó làm sao coi nó coi đó rồi là nó chăm sóc khách hàng có ok không khả năng tư vấn thế nào đó thì à, feedback lại cho tổng đại chủ thiên đại hội cô lộc tổng đại chủ bbt để bbt có cái giải pháp uh, training lại hoặc là khắc phục hoặc là sau đó để cho nó nâng tầm đẳng cấp của bbt nó nó nó nó, nó không phụ thuộc những cái gì sứ mệnh của Duy Nguyễn giao phó là gym phục vụ cuộc sống khỏe đẹp thành công đẳng cấp